chào mừng em tiếp tục đến với kênh của mình nhá Thì ok thì uh, hôm nay mình sẽ chơi đó cái vốn đó là vốn 50k nhá Thì nói chung là cái vốn thấp này ấy Thì chơi thì mình không đảm bảo rằng anh em chơi theo cách của mình ấy Thì là được Nhưng mà mình chơi á, mình nói thật á là mình uh, quay lần này lần thứ ba Lần thứ ba rồi đó chơi hai lần trước đều xịt ok chưa mình không chắc một chắn là 100% nhưng mà vốn thấp thì anh em nên chơi như thế này còn vốn cao thì anh em chơi uh, kiểu của vốn cao còn vốn thấp thì anh em cứ chơi theo kiểu của mình uh, tuy rằng mình uh, đấy nhưng mà nó sẽ có thể là có lãi rất cao ok chưa thì uh, trước khi uh, vào quay thì mình sẽ nói qua về một số vấn đề đó là anh em bảo là không nhận được lộc uh, gì đấy thì mình đã bảo với anh em rồi thì anh em uh, đăng ký tài khoản uh, đầu tiên nhá là tài khoản trên thiết bị đó đầu tiên nhá đó thì anh em sẽ được uh, liên kết tài khoản anh em uh, sẽ được cộng 10.000 và còn uh, ờ, 10.000 nữa thì anh em hãy nếu như mà bình thường là anh em nhắn tin Zalo mình nhưng mà do mình bận mình không thể rep được Zalo anh em thì anh em hãy comment cái ID comment cái ID của ID game ấy là xuống dưới phần bình luận nhá anh em comment ID game xuống phần bình luận mình kiểm tra đấy đúng là tài khoản đăng ký đầu tiên trên thiết bị và đăng ký từ link của mình thì mình sẽ chuyển cho anh em thêm 10.000 nữa vào tài khoản nhá đó thì anh em comment cái ID Sau đó thì mình sẽ chuyển thêm cho anh em đó là 10.000 vào tài khoản Ok chưa? Nếu mà kiểm tra mình kiểm tra đúng là tài khoản đầu tiên Và là tài khoản đầu tiên thì thiết bị ấy Đó ok chưa? Thì bây giờ mình cùng vào chơi với cả đặt bom nhá Vốn 50k này thì đầu tiên thì anh em sẽ vào cho mình đó là vào phòng 5 hồng bao nhá Để nhặt thì cố gắng anh em sẽ nhặt cho mình lên tầm 70k à, 70k để vào phòng uh, gì ở ma gì ở vào nói chung vào phòng uh, cuối cùng ấy đó thì cố gắng đặt thì uh, nói chung là đặt thì anh em đen thì anh em dính bom thì anh em phải chịu thôi còn ok thì mình không biết là dính hay không đó cố gắng lên đặt lên cố gắng đó là lên 70k nhá ok này à, cướp được lên 69 này 70 ok 70 thì anh em sau khi anh em cướp được đủ 70 này đủ 70 nhá đủ 70 anh em sẽ vào thập truyện uh, ờ, mai, mai phục này, ờ, này nhá Ok chưa? Thì anh em sẽ vào trong này anh em sẽ nhặt cho mình những cái quả từ 50 đến 70 Đó và quả là quả đền một đấy Quả đền một đấy thì ăn được cực kỳ nhiều luôn anh em thời đấy Mình nhặt uh, toàn ăn được 7k mấy mấy k này 83k anh em cố gắng thì nhặt lên được uh, 100k nhá 100k thì ra quay ra đặt bom nhá Ok này 2k nữa này 87k rồi 87k này Ok 7k 94k này Cố gắng nhặt lên 100k rồi quay ra đặt bom nhá 94k này 116 ok này Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu quay ra đó là đặt bom nhá anh em nhá Quay ra đặt bom nhá Xem nào còn quả nào không nhặt quả nữa <laughs> Nhặt quả nữa Nhặt quả nữa lấy hôm nào ok này 800 này quay ra đặt bom này Thì anh em sẽ vào phòng uh, à, 10 hồng bao cho mình nhá Vào phòng 10 hồng bao để đặt nhá Anh em nhá ở ừ, cái này thì anh em nên đặt đó là anh em nếu anh em an toàn ấy thì anh em sẽ đặt đó là à, anh em an toàn thì anh em đặt cho mình đó là mỗi quả 10.000 còn mình thì mình đánh liều thì mình đặt hai quả thôi mình đặt hai quả 50.000 đó được ăn cả ngã về không ok này quả đầu tiên ok quả đầu tiên 99.000 này ngon quả thứ hai này quả thứ hai được 3.000 là lên 213 rồi anh em ạ 213k rất tuyệt vời và tiếp tục thì lại vào ờ, thập diện ma phục nhặt tiếp nha anh em nhá thì ờ, tầm này là vốn 200 200 thì anh em có thể nhặt được thoải mái nhặt phòng đến hai cũng được ok chưa đó 45k này thấy chưa nhặt cực kỳ được nhiều luôn 25k nữa này đó ok này 280 rồi à, lên cố gắng lên 300 nhá mình là ừ, cố gắng lên 300 này ôi rồi dính bom rồi vãi đây lại còn 200 200 nhặt tiếp cố gắng lên 300 là cũng được à 209k à, này ô quả 70 không được 110 không được ok này 201 220 à, này tiếp này 7k này ngon chưa anh em tiếp này 8k này thì chưa anh em nhặt cực kỳ ngon luôn trong cái thập diện ma phục này á 18k này thì chưa anh em nhặt rất là tuyệt vời luôn đó thì anh em cứ chơi theo cách của mình thì chắc chắn là anh em sẽ ok tuy rằng mình không chắc chắn 100% nhưng mà nó sẽ rất là ok hơn đó là kinh nghiệm mình đúc kết ra mình chơi Ok chưa? 260 rồi, 40k nữa thôi. Cố gắng nhặt được 40k nữa nhá. Một quả to to đi em nào. 60k này, 6k này. 30k nữa. Ôi không kịp nhặt quả 160 rồi. Cố gắng thì mình nhặt quả đền 1 thôi, quả đền 1 thì ờ, sẽ đỡ hơn. Đỡ mất nhiều hơn 276 này. Được ít thế nhở 4k này 208 này 20k nữa Ô, không không được à 9 này Ui 18k này Đấy thấy chưa anh em 3k nữa thôi Ok này đủ này 300 này Đó rất là ngon rồi 300 anh em nhá 300 anh em tiếp tục quay ra đặt cho mình phòng 1 thôi Đó vốn thấp thì anh em nên đặt những cái phòng uh, ờ, 10 hồng bao này Thì nó sẽ dễ ăn hơn Và khó bót hơn đó mình đặt thêm à, đó mình đặt à, luôn ba quả 300 nhá mình thì mình đặt liều rồi quả đầu tiên đâu đây quả đầu tiên này được 13k này quả thứ hai này ôi dính bom kìa mất 90k luôn đấy đấy quả thứ ba này được 100k vẫn hòa vốn 300 mình đặt thêm ba quả nữa ok này đặt thêm ba quả nữa này đó tiếp tục này mong là đừng gãy là được quả đầu tiên này quả đầu tiên được 8k không à quả thứ hai này 10k quả thứ ba ai là lại dính bom kìa phải đây mất 99k là còn 249 249 thì mình đạt hai quả nữa liều thì ăn nhiều ok này 51 này gãy rồi anh em ơi mày thế 255 này mày được đi được được đi được được 40k ngon 390 rồi anh em 390 thì mình quay ra mình nhặt tiếp nhá đủ nhưng nắc à, vào thập diện mai phục nhặt nhá ok này nhặt nào xem nào 39 này một quả 17k này ngon chưa 400 rồi 29k này 440 rồi 500 Ôi rồi ít quá Cố gắng thì nhặt quả đến một thôi Thì nó mất nó mất ít hơn à, ờ, k này 13k này Ok rất là ngon rồi anh em ạ Chỗ mình hơi mưa nên hơi ồn một chút nha anh em nhá 465 này 5k nữa này 470 rồi cố gắng lên 500 ờ, đi 30k thôi 4k này à, Ok 5k nữa này 20k nữa 19k này Ngon chưa anh em 11k nữa này 500 này anh em Ok chưa Rất ngon lành và cành đào luôn 500 nhá 500 tiếp tục mình ra đặt bom nhá mình 500 là vốn à, bắt đầu là ok rồi đấy anh em 50k lên 500 đấy mình vào luôn phòng 1 năm đi đặt luôn phòng 1 năm cho máu ok chưa thì à, đặt à, 100 đặt lấy 5 quả đặt lấy 5 quả nhá mà thôi 5 quả thì không đặt được đặt từng quả một thôi được từng quả một thì được còn đặt một phát 5 quả thì không được ok này quả đầu tiên ui quả đầu tiên dính bom vãi đai à vẫn được 57k quả thứ hai lại dính bom kìa mất 86 rồi quả thứ ba này được 57 này hai quả đầu tiên dính bom chứ ôi lại dính bom kìa vãi bom 88k này quả cuối cùng được không được 55k 500 vẫn hòa mất một tí ok này tiếp tục mình đặt 5 quả nữa này rồi ok 5 quả Ôi đùa, làm bom thế nhở? Ôi được 195 ngon. Tính bom vẫn được được anh em ạ. Quả thứ hai này. 200 này. Quả thứ ba này. Ôi quả 600 600 anh em ạ. Quả thứ ừ, tư này, tư thứ năm đấy, thứ năm. 500. Đây quả thứ năm đây. Được không? Ôi mất rồi. Gãy 600 à. Là có lãi rồi anh em ạ thế là có lãi rồi ok có lãi thì chạy ra thôi có lãi là chạy nhặt một chút nữa nhá cố gắng nhặt lên 700 nhá cố gắng nhặt lên 700 này 50k lên 700 này ok 4k này à, quả 130 này được không 2k chứ 130 được ít thế nhở quả 100 ôi gãy vãi dính bom rồi anh em ạ lại xuống 500 được 17k Gỡ gạt lại tí Được 1k này à, 596 này Ok 15k này lại lên 600 này Cố gắng nhặt lên 700 nào 27k này Ok này 10k nữa này Đấy nhặt ngon rồi 60k nữa 12k này Ok chưa 6 rưỡi 50k nữa thôi Ô, không được kìa Lạc thế nhở 90k 17k này ok chưa Rất là ngon luôn này quả 90 17k này Qua cho mày ai ra 12k này 20 12k ờ, thôi Đủ ôi địt mẹ lai bom kìa Lại xuống 590 rồi Tăng vậy Gần lên lại xuống rồi Đấy 600 này Ok 90 này Nhặt hai quả luôn này, à, không được rồi. 600 này. 34k, 35k này, 33 chứ, 33k này. 3k này, 640 này. Ừ 33k nữa này. 670 này, ngon thế. 15k nữa này. 6.8 này. 3k này. 6.9 rồi. Quả nữa đủ không? Chưa đủ, chưa đủ quả nữa vẫn đồng quả nữa ôi đi đúng quả cuối cùng lại dính bom kìa cay thế nhỏ ok này lại nhặt cố lên này 600 ít thế 4k này lại cho 600 cây thế nhỏ 140 này 3k này tiếp này 170 33k này nhà thêm quả 2k nữa là 35k này 70 này 31k này quả 60 không kịp rồi ok này 6k này 30k nữa thôi 5k này quả 130 không kịp à 20k nữa à, 9k này 9, 10k nữa thôi địt đủ mé nó toàn phát cuối cùng nó lại dính bom ai á hai quả kia đủ nhưng nách ok ơ ba quả kia vãi đá nhặt liên tiếp ba quả anh em ạ thôi quả này lên 500 chạy thôi nhiều bom quá ok lên 500 này nhặt tiếp đi ai à lên được 600 này cho lên 600 đi nhặt quả 40k ngon thế ok 566 rồi ok thì bây giờ thì uh, 566 nghìn rồi Đấy ok chưa anh em thấy ngon chưa 50k lên 566 rồi Ok này Thì bây giờ thì mình sẽ vào tiếp tục này ờ, Bật 5 à, quả 100 luôn Quả đầu tiên Gãy Quả đầu tiên là gãy là vãi lồn rồi Quả thứ hai Gãy tiếp Thôi xong còn ba quả nữa thì ba quả nữa thì ít hy vọng lãi lắm Ôi rồi ôi Quả cuối cùng Quả cuối cùng là dính bom đấy chứ Ở được 1890 Đủ mẹ nó À 300 Mình là 6 quả nhỉ Ờ 6 quả 394 Vẫn đạt được 3 quả nữa 4 quả nữa Đợi một tí nữa được 4 quả nữa không Ok này ba quả thôi Đủ lại bom kìa nhức nách đi Quả thứ hai này quả thứ hai được 100 này quả thứ ba này quả thứ ba được uh, ít quá quả thứ tư này à, ba quả mình đặt ba quả nhỉ đặt bốn quả nữa đi bốn quả nữa xem nào cố gắng được đi đủ những nét lỗ rồi 400 này lại xuống này anh em ạ quả đầu tiên này hút 100 này quả thứ hai này lại dính bo rồi Đường 124 ngon dính bom vẫn được này Quả thứ ba này Mất rồi Quả cuối cùng này Lãi mất đây Ok này 500, 581 rồi Thế được rồi 500 là nói chung là cũng bị lỗ mất một tí Không sao Lỗ một tí vào phòng 1, 1 à, đến 5 1,5 này Vào phòng thứ hai này Mình sẽ đặt à, Đặt 100 thôi Đặt 100 này mình sẽ đặt à, 4 quả 5 quả đi 5 quả Mình sẽ đặt 5 quả Ôi không được kìa Đặt hai quả thôi Đặt hai quả là 4 quả Đặt 4 quả thôi nhá Đặt 4 quả thôi Cố gắng được không Quả đầu tiên này Ngon 79k này Quả thứ hai này Ô mất 97 rồi Quả thứ hai mất 97 rồi Quả thứ ba này lại mất 97 nữa kìa quả thứ tư này lại dính bom nữa cơ được 71k dính bom vẫn được 71k là có vẫn hòa này mình sẽ đặt tiếp 5 quả nữa này à mình đặt 4 quả nữa này quả đầu tiên này gãy quả thứ hai này ngon được 342 này quả thứ ba này ui được 200 nữa 900 rồi anh em lãi rồi ok chưa 918 rồi 918 rồi, ngon rồi anh em ạ 921 này 921 rồi, tiếp tục mình vào à, phòng này đặt tiếp nhá 921 Cố gắng nào, đặt thêm một quả 200 đi Lần này đã thế đặt hẳn, hẳn quả 200 luôn đi 200 mà 900 là mình đặt được 4 quả Mình đặt tạm hai quả trước đã hai quả này xem được không Quả đầu tiên À quả đầu tiên là 200 này ngon Quả thứ hai này được không Gãy quả thứ hai gãy rồi Đặt thêm hai quả nữa Quả đầu tiên được rõ ngon Quả thứ hai lại không được gì chứ bực thế Quả đầu tiên này Quả đầu tiên được không Được 19k không à Quả thứ hai này Quả hai gãy là vỡ mồm ấy Được 7k À 999 rồi anh em ạ 999 rồi Con số đẹp đấy Ok chưa Vào tập diện mai phục nhá À đâu Vào phòng đấy nhá Mình đặt tiếp này phòng năm này Mình sẽ đặt 100 này Phòng à, đền 2 chứ nhầm 1 đền 2 chứ 1 đền 2 này Quả đầu tiên Dính bom rồi Được 68k Máy thế dính bom vẫn được 68k quả thứ hai được 65k này 1 triệu rồi Quả thứ ba này 60k triệu 2 rồi anh em ạ Triệu 2 rồi ok chưa Rất là ngon luôn anh em ạ Cuối cùng lên được triệu 2 550k lên được triệu 2 Ok chưa Vẫn tiếp tục nha anh em nhá Vào thập diện mai phục tiếp tục nhá Thập diện mai phục thì mình sẽ đặt uh, à, 100 đi Mình sẽ đặt hẳn quả 100 đi Tầm này chơi lớn nha anh em nhá Chơi lớn này mình sẽ đặt 5 quả 100 vào à, phòng à, đền 2 này 5 bao này Phòng đền 2 này Phát đầu tiên xem nào Đây 5 quả của mình đây Ôi gãy rồi Dính quả bom gãy rồi 900 À vẫn được này Triệu ba anh em Triệu ba mình đặt thêm 5 quả nữa Là có lãi rồi Triệu ba là lãi à, được 100 à Tại quả đấy mình dính bom Đây của mình đây triệu một triệu tư triệu tư rồi ngon quá ngon anh em triệu tư rồi ờ, à, mình vào đặt phòng à, đặt phòng à, một năm thôi anh em nhá tầm này thì đánh nó sướng rồi được không triệu rưỡi triệu sáu ui triệu sáu anh em ạ à. triệu tám chứ ui triệu tám rồi triệu tám rồi anh em cố lên cố lên 2 triệu này 50k lên 2 triệu luôn này triệu ba này bốn quả này em nào ôi lại xuống triệu sáu thôi ờ xuống triệu sáu thôi đặt tiếp 5 quả vào đây này năm quả không biết được không đó triệu tư này bốn quả này này gãy gãy gãy lại lên triệu sáu triệu sáu thêm 5 quả nữa cố gắng để lãi 5 quả đây triệu ba này hai triệu rồi anh em hai triệu mốt ngon chưa đây nha anh em thấy chưa hai triệu mốt rồi ok chưa không biết có nên dừng không nữa hai triệu mốt à hai triệu không trăm này hai triệu không trăm bốn này không biết dừng không? Chơi tiếp đi Chơi tiếp đi, dừng làm gì tầm này nữa Đăng quần anh em ạ, à, 2 triệu Cố gắng cho lên thêm triệu nữa đi, 3 triệu đi Vào thập diện mai phục này ăn nhiều kinh khủng luôn anh em ạ à. Vốn có rồi á Ok, tiếp tục này Mình vẫn là đặt 100 nhá Vẫn đặt 100 nha anh em nhá Đặt 200 luôn đi, phát này đặt 200 đi Tầm này thì chơi lớn đi anh em Đặt 5 quả 200 này Đặt 10 quả 200 à đặt 5 quả thôi 5 quả thôi được rồi ui, ui gãy chết thế triệu 6 2 triệu 9 này anh em Ui sắp lên 3 triệu rồi Cố phát nữa lên 3 triệu này Phát nữa lên 3 triệu đi 27k này Lên không 2 triệu 3 này 2 triệu à, rưỡi này Không lên được rồi anh em ạ Không lên được ba à đây 3 triệu rồi 3 triệu rồi anh em ạ 3 triệu đây 3 triệu rưỡi rồi anh em nhá Rất là ngon luôn 3 triệu rưỡi Vào chơi tiếp Cho lên hẳn 4 5 triệu đi Cho hẳn lên hẳn 5 triệu luôn đi Ok này Mình đặt hẳn quả 500 đi Tầm này vốn có rồi Đặt 500 luôn đi Đặt 5 quả 500 vào 1 đến 1 này đom nào một triệu này bốn quả này xem được không 4 triệu rưỡi rồi anh em Hui. 4 triệu rưỡi rồi Cố lên Đặt một quả nữa lên 5 triệu này à, Đặt lên đặt đây đặt, đặt đây đi Đặt đây này 4 triệu rưỡi rồi anh em ạ Cố lên Đúng một quả nữa Ăn 500 nữa chạy Ăn không Ôi rồi 4 triệu rồi Quá mất mất rồi mất rồi mất rồi mất rồi anh em ạ Còn 4 triệu 2 4 triệu 2 Đặt tiếp 5 quả này 5 quả bên này này À không đủ vàng à Vàng không đủ á Vàng không đủ ờ Vàng không đủ thì ờ, sửa lại 400 400 đi 400 Đặt 5 quả 400 này 5 quả 400 bên này này Cố gắng được uh, ờ, 4 triệu mấy nhỉ Được có mấy trăm nữa được Được không ui 4 triệu ba lên đó lên lên không được ôi gãy rồi gãy gãy 4 triệu ba 4 triệu ba đặt tiếp nhá 5 quả nữa 4 triệu ba được 700 nữa là ngon đặt hẳn 10 quả nhá anh em nhá đặt hết tay luôn 2 triệu rưỡi này tiếp đi tiếp ui lại dính bom rồi lạnh bom rồi 3 triệu này vẫn còn à hết rồi hết rồi 3 triệu còn 3 triệu à mình đặt hẳn 500 đi 500 lập rưỡi không đủ không đủ à không đủ vàng à không đủ vàng thì uh, vàng không đủ à không đủ vàng không đủ vàng đặt 4 quả thôi đặt 4 quả 500 là không được ở bên hai không được không được chỉ đặt được bên này thôi ok đặt 4 quả vào này đang lên gần 5 triệu mà không lên được á lại tụt nữa liều ăn nhiều 71k này được không 5 triệu ok chưa Thế là cuối cùng đã đủ 5 triệu nhá, ok chưa? Chắc mình sẽ dừng video đây nha anh em, chốt lãi 5 triệu thôi, hôm nay không cần lãi nhiều đâu. Ok chưa thì anh em nhớ theo dõi video, còn anh em nào tạo tài khoản mới nhớ comment ID và anh em hãy theo dõi livestream, trong livestream mình sẽ có tặng à, lọc cho anh em nhá. Cố bật chuông và theo dõi livestream. Bye bye mọi người nhá.